Thảo này thật đỡ Tên này hay đấy Muốn biết like thì anh biết bạn Không, bây giờ không kết bạn rồi, bây giờ nó, nó nổi tiếng là không kết bạn đâu Ủa <laughs> thằng này nó kiếm đâu đó khoảng phải, phải trên dưới 10 tỷ rồi đấy Đấy là mà Nhưng cái giải thưởng của nó nhiều lắm ấy Thằng này á, đây nhá anh nhìn xem nhìn này nhìn cái thành tích của nó này ui rồi ôi chưa có ai có thể gọi có một cái thành tích nó kinh khủng như này nhìn nó một một một một một một một hai một một một hai sáu này một một hai tám này một một một sáu này nhưng mà được cái này thì có được nhiều tiền ui nhiều tiền lắm em ví dụ những cái giải những cái giải đấu bình thường này ít nhất phải được khoảng hai nghìn đô nhá là cái giải nhất ít nhất nhá anh còn không biết chính xác luôn đây nhá có những cái cái giải mà mà vé vàng của nó là được nó được bảy nghìn rưỡi cơ mà đấy là, vô, đấy là vô địch vô ừ vô địch đấy là top một đấy nhưng hầu hết những thằng top một thì không dưới hai nghìn đô đâu anh chắc chắn luôn tại em ui nhưng mà thằng này ở bên ai cập mà không nó nhiều ừ nhiều mà ví dụ so những cái nước kiểu đó ừ, ờ, anh như là New York này thì nó bình thường không nhưng mà không nhưng mà với lại ờ, mấy mấy nước này thì từ nó cao chứ đây toàn tốt cao báo lệnh youtube một một một một một ngày xưa nó có một cái app mà nó còn cái app này này đây còn một cái app này nữa mà đi ba nó được, um, thì nói thì ờ, nó cũng là một lần đầu tiên mà anh biết đấy app này không không đẹp này không một cái app khác nữa bán là bán viễn luôn à ban viễn luôn xóa luôn mà ừ. Từ đấy là nó đại loại là nó xe áp được cái thằng nào ai rồi cũng sẽ dùng uh, Giant, Electro Giant thôi nhưng mà đúng Electro Giant gặp cái deck này đúng là không thép đơn giản là con bobber là còn, còn quá nhiều giá trị với con hai lì còn mình không thể dùng ví dụ như là một cái uh, phải có arrow nhưng arrow ba ba lì cơ đấy thấy không cứ ném bao nhiêu đam và hơn nữa là Electro Giant không vào được trụ thì là con Real vậy không sao vào đây rồi đấy này này hai mấy người này tầm mấy người xem lắm vì là bọn nó là nằm ở trên các kênh của youtube hết rồi ở bọn mình thì nó ít người ít người xem trên youtube mà ở nước ngoài thì nó xem nhiều đâu gần như là không vào trụ luôn cho dù thẻ cuối cùng là earthquake Thơm quách nhưng mà cũng lẫn vào quá được Quả này đi, đi luôn là ông giáo ạ Hello Anh thẳng chơi rồi làm sao Có mà Đúng đấy là luật phòng Luật phòng à hôm nay anh nhờ gọi xuống sáng đây, không chỉ mưa, ở trời mưa thì nắng Mưa đâu? Không, hôm trước, chứ hôm đấy là mưa Hôm anh ngủ sáng thứ bảy Thứ bảy Hôm ấy liên hoan số 6 này là liên hoan gì đấy từ hồi sang đây còn chả biết được hàng xóm là gì không phải đi suốt à? mà là nó không không gặp nhau ấy tức là mỗi người một công việc cứ lại ờ, mình không gặp chả biết được đôi khi là toàn người lạ vào cũng chả biết nhưng mà tại vì là bên này có vân tay thì chắc chắn nó không sẽ là khách sạn khách sạn ba sao hay hai sao gì giờ đang đang đây nó vẫn còn mới công tơ nó có được khoảng uh, mấy trăm số à công tơ mấy nguyên tháng tư tức là anh cưới xong anh mới sang mà trước là anh ở bên nội địa cái phòng cũ cái phòng anh ở bên đấy 10 năm cơ mà năm rưỡi 10 vâng. Vợ vâng, anh hồi đấy là ở bên uh, cúp đề giờ đấy là đã ở với nhau đâu mà sau cưới cưới xong thì mới về ở chung mà không đấy mình quan điểm rõ ràng thì okay. à, dùng app của Grab Ok, Mohamed Lion Jans Who will win Chụp bắn tối là ra nó cũng chụp này đâu À nhưng mà chụp tối nhưng chúng, chúng sẽ lên được chi tiết rất hay Kiểu nó chơi được sáng lên Uh, we play a tennis challenge. Yes, uh, let me check the schedule. Schedule the next uh, tennis win challenge. I don't remember schedule. Uh, yeah, cause it's really good, much uh, amazing matchup. Um, đây rồi đây rồi. Quân này một à? Ủa tí nữa phải đánh cái uh, cái Barbarian challenge. Barbarian Launcher Challenge Con để áo ấy cực Từng Tầng 6 đến 10 Đây đây đây Skill ngày ờ, mùng 1 đến mùng 5 tức là hôm nay này hôm nay sẽ có cái Baran Launcher này chứ quên xem mà, ờ, xem mấy cái này nhiều thằng nó hay search nên là làm video cũng có view đấy Đây này Hảo đấy Cái này là cái gì sự kiện mới này sự kiện mới ngày hôm nay luôn này cái mô ta nó bắn vào con ba ba <laughs> thấy không đấy nó cứ bắn như vậy á ừ. anh ở trong cái nhóm uh, creator mà ở trên discord ấy thì khi mà bọn nó kia anh ở tay ở hai thì anh sẽ không được xem trước mà khi mà bọn up clip tức là bọn thông tin này nó được đưa ra rồi thì bọn anh mới được có cái ờ, link này còn nếu mà còn nếu mà tận tay ở ba thì bọn anh sẽ bọn bọn tay ở ba thì bọn kia sẽ được review trước nó sẽ làm cái delay clip trước sau đấy là nó sẽ được bọn nó up đúng cái thời điểm mà thông tin này được được thông báo luôn hey phạm trọng cái này cái tay rồi như này đây thì khi mà thả uh, ờ, nó có một cái đây cái cấu trúc của này là cái tire là cốt này đây là đây là cái nơi mà để ờ, nhận nhận đồ này thì khi mà mình có cái cốt này mà đã chưa nhận đấy nó vẫn hiện sáng lên đấy vâng. ừ, thì mình sẽ vào cái chỗ mà supercell này xong là đẹp cái cốt này là được nó đẩy gửi cho một cái này. đây cốt này, này mà một cốt cốt mất rồi mình dùng nó mất rồi nó ở đây có, có một cái dòng cốt này mình có vào đây xong mình test cái dòng cốt này xong đây cái dòng cốt này đây đây cái cây này đã được nhận rồi này mình thấy nhận cái này đấy. nhận đồ đấy xong điền thông tin là được nó sẽ đến tận nơi luôn mất gì đâu phải mất gì đâu ờ, đạt đến cái điều à, này thì nó sẽ có một cái điều kiện mà khá là thú vị để cho chú xem luôn để cho chú xem những chẳng mất mẹ gì cho nó xem luôn cái bạn, ờ, bạn này nó nó cấm là cho xe các cái ờ, không được cái xem cái private cái server của bọn này ví dụ viện sai ở process này nếu mà em muốn là lên được course này how to work lên nâng cấp này thì cái này rất quan trọng cho việc làm con tem nhá thì tự nhìn này video phải trên 1080 này tự video rất, dài đấy ờ, này rõ ràng về audio này chất lượng về âm thanh này này clear này profession <laughs> mà mess line này tụt tụt tụt mà hơi chậm nhỉ ok thằng Mohamed Lai là một là một thằng mà profile nó đẹp nhất trong tất cả các thằng ok mời mấy anh kia này đoạn này nó học đặt học cách đặt đặt à, đặt văn khi đặt văn khi trước và hõng sau <laughs> mê nó giáp rồi không gì rồi buồn buồn Mô ta à? Không kịp nữa rồi Thích bờ bên kia nhanh hơn Chị ờ, Một người là đi thôi cho bao nhiêu tiền? Đường là 16 ừ. tháng là bao Còn là rồi anh rưỡi rồi nước cũng cũng nhiều mấy công ty IC nhiều, ông ông, ông, ông anh trai uh, vợ anh làm ấy một đứa đi từ 6 triệu đi 3 ngày hay đêm bạn thấy nào có đi điểm đi điểm cho anh bảo đi 3 ngày 2 đêm mình đi cái gì Uh, uh, sorry guys, I turned on music. Okay, we have a 30 minutes, uh, 30 minutes left. And I will still live stream. Take for watching and will top 1 so let's check a little more so right now to Araban top 1 and Asap uh, top 1 Araban top 2 you got to 2 and 3 you got to to account Chúa rồi em vừa ngủ quên xem like Trời ơi em ơi Đây mở cửa ra Bật cái đèn ở ngoài ra No, the mom has died. Lose. Uh, sorry, uh, Ian, loose Come on. Come on. Remy này mấy thằng này nó biết anh là có mà em biết mà nhưng mà bây giờ nó ít ít mấy thằng mới nổi thì nó thực hiện đúng Mohamed Sly and uh, and and Jans. Let's go. Cô tới không đẩy Đợt đợt anh này về thương nhiên đánh đi thôi còn đây rồi ờ, đi xe của vợ cái con ờ, ông uh, ờ, vision đấy đi có ra là sang ờ nhưng mà đi có đấy đi lấy gà lấy vào nó dễ sách uh, dưới hầm xe nó đông hầm có khi nó lồng để nó dễ thằng này cũng chơi real này thằng này chơi wrist spam này thằng này chơi uh, hop thằng này à, thằng này chơi real under real đấy ờ, thằng này chưa chưa làm quen bắt chuyện bắt chuyện chứ này thằng này thằng này tay mấy đây Napo nó có hẳn phường à mà thằng này con tay thứ hai này cái đấy là con tem Twitter ừ ví dụ như thằng uh, một sen này nó là tay thứ ba nó là tay thứ ba rồi đấy đây là trăm cá sấp này đấy đấy những thằng này có cốt ơ ờ, anh có hiện mấy người mấy kia không có thấp hơn ba hai là chỉ được gọi là review em sau cái này thôi vẫn lại không có cốt được bạn <laughs> chắc đây đời quan anh không ờ, không đời quan anh làm tiếp tiếp nối bố <laughs> trước khi bố năm mắt bố sẽ để lại cho con một kênh 44k sub bố đã làm cách đây vài chục năm <laughs> con sẽ tiếp nối bố nhé